chào các bạn rất vui là được gặp lại các bạn mình sẽ năng share video hàng ngày để các bạn có thể nắm được những cái thông tin về ờ, chứng khoán và mình sẽ chia sẻ một cách rất là thân thiện khi mà mình cũng vừa đọc thông tin là vừa chia sẻ cho các bạn ok mình thấy một cái chủ đề khá là thú vị đó là mọi người ờ, mọi người đang ờ, quan tâm khá nhiều về chuyện là, là lạm phát này bạn Dũng có nói này. lạm phát tăng cao và phép tăng lãi suất thì nhà đầu tư nên làm gì đúng không ạ ai xem không ta nhà đầu tư nên làm gì thôi nhà đầu tư nên đầu tư chứng khoán tại vì là dù có lạm phát hay hay không lạm phát thì ờ, những cái hoạt động kinh doanh vẫn xảy ra bình thường và các doanh nghiệp thì ờ, trong những ngày nghề ờ, thiết yếu thì vẫn kiếm được lợi nhuận đúng không và các bạn cũng phải biết là cái, cái cái đặc điểm của lạm phát nó cũng có nhiều góc cạnh ví dụ như vậy phát của Mỹ hay châu Âu đây là thuộc dạng là lạm phát cục bộ tức là không phải là toàn thế giới cùng bị lạm phát cùng bị tăng giá mà chỉ những nước bị ảnh hưởng do các lệnh cấm vận đối với Nga thì ờ, làm giá dầu tăng cao thì họ bị ảnh hưởng nặng nề việc ảnh hưởng này thực ra là có lợi cho những cái doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam hay là một số các nước khác mà không bị ảnh hưởng trực tiếp thì chúng ta các hàng hóa của chúng ta xuất khẩu đi lại ờ, thu được ờ, thêm tiền cho nên là là ở tùy vào các doanh nghiệp thì nó còn là có lợi nữa chứ nó không không phải là chỉ có mặt có, có hại thế nên là việc đầu tư nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm tuy nhiên thì nếu mà những cái ngành nghề ấy, ví dụ như là thép thì nó sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi vì khi mà lạm phát tăng cao lãi suất tăng thì ờ, châu Âu và Mỹ người ta sẽ làm ờ, cái nguồn nguồn nhu cầu của họ sẽ giảm xuống nhu cầu xây dựng nhu cầu sử dụng các ờ, nguyên vật liệu về thép nó sẽ bị giảm xuống và việc này sẽ làm ảnh hưởng đến giá cả ờ, của các hàng hóa xuất khẩu sang bên đấy vậy thì mọi người có hiểu là tại sao mà đợt này lại phép lại tăng lãi suất mạnh đến như vậy không chỉ đơn giản là do lạm phát thôi sao cái này là một hậu quả khá là lâu dài do chính sách kinh tế của Mỹ trước đây thì ờ, khi mà mình còn học ở cấp 2 cấp 2 cấp 3 thì kinh tế của Mỹ nó chiếm khoảng 65 đến 70 phần trăm kinh tế toàn cầu do sau chiến tranh lạnh sau các cuộc chiến tranh và, và chiến tranh lạnh thì người Mỹ được hưởng lợi rất là lớn và họ đầu tư phát triển công nghệ cùng với đó thì khi mà họ ờ, đưa đồng đô la trở thành cái đồng tiền ờ, giao dịch trên toàn cầu thì một phần đấy họ cũng rất là dễ để phát hành thêm tiền và sử dụng chính đồng đô la để mà đầu tư phát triển ở các ngành nghề khác nhau và việc này khiến cho đến khoảng năm 2010 thì ờ, chính phủ Mỹ đã phát hành ra một cái lượng trái phiếu khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ các bạn biết là 10.000 tỷ nó lớn thế nào thì GDP của Mỹ nó nằm khoảng hơn 20.000 thì 10.000 tỷ là nó là một con số rất lớn và thu nhập quốc gia của Việt Nam thì nó nằm ờ, khoảng à, của chính phủ ấy thì nó nằm khoảng 50 tỷ đô la Mỹ thì các bạn sẽ biết là 10.000 tỷ là nó lớn đến mức độ nào đấy là mình nói là đến năm 2000 khoảng 2008 2010 khi mà bắt đầu có uh, cuộc khủng hoảng kinh tế thì 10 ngàn tỷ là một con số rất lớn tuy nhiên là là nguồn thu của ngân sách của Mỹ cũng nằm đâu đó khoảng 2 ngàn 2 ngàn tỷ một năm thế nên là họ có thể giải quyết được cái vấn đề về Ờ, cái nguồn tiền vay này trong vòng thời gian khoảng hơn một thập kỷ tuy nhiên thì khi mà kinh tế toàn cầu xảy ra cái cái trận mà khủng hoảng vào năm 2009 2010 thì ờ, tổng thống Obama lúc đấy đã cứu các tập đoàn kinh tế bằng một biện pháp đó là in một lượng tiền lớn hơn ờ, đổ vào nền kinh tế và từ đấy thì chính phủ Mỹ cũng vay nợ lớn hơn và tổng cái lượng mà vay nợ của chính phủ Mỹ đến thời điểm hiện tại nó nằm khoảng hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ tương đương với GDP của Mỹ đây là một con số rất là lớn ờ, việc này thì nó cũng đẩy uh, thị trường các thị trường chứng khoán và các hàng hóa khác tăng cao đặc biệt là những cái kênh đầu tư như là chứng khoán tăng cao thì khi chứng khoán tăng cao ấy thì uh, các doanh nghiệp người ta lại dự, sử dụng chính chứng khoán làm tài sản đảm bảo cho các ngân hàng và họ lại vay vốn ra để họ tiếp tục kinh doanh đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau và các cá nhân nắm giữ ờ, khác nhau ờ, của các doanh nghiệp này họ cũng sẽ thu về một nguồn tiền nhất định và họ đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực giúp kinh tế phục hồi Đấy, nhưng mà lúc đấy là là cái mức lãi suất nó phải gần bằng không thì các doanh nghiệp này nó có thể nó sẽ bị giảm cái gánh nặng nhưng ờ, đến thời điểm hiện tại thì ờ, Mỹ buộc lòng khi mà cái giá cả hàng hóa tăng cao lạm phát tăng cao thì Fed với cơ chế quản lý ờ, tài chính độc lập so với chính phủ Mỹ thì họ buộc lòng họ phải tăng cái lãi suất lên thì việc này nó tạo ra một cái cơ chế đảo ngược trở lại tức là các uh, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ chịu gánh nặng hay là những doanh nghiệp mà lợi nhuận thấp sẽ chịu gánh nặng và dòng tiền ít chảy vào chứng khoán hơn thay vào đó họ sẽ chảy vào uh, ngân hàng và cho vay đây là lý do mà chứng khoán Mỹ nó sẽ bị uh, giảm đi xuống thì việc này uh, nó là hậu quả của các chính sách kinh tế thôi nó cần phải giải quyết trong một thời gian dài tương đối dài và nó cũng không thật sự ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam tuy nhiên là nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến hoạt động xuất khẩu của chúng ta ờ, nhưng mà tùy vào góc, góc cạnh như mình nói lúc trước là nó sẽ có cái góc cạnh là uh, tốt hơn khi mà hàng hóa của chúng ta là những cái hàng hóa giá rẻ thì nó sẽ được mở thêm để xuất khẩu vào thị trường Mỹ thì bản thân thị trường kinh tế Việt Nam nó tương đối là độc lập và chúng ta thấy là đây là một cái điều cũng tương đối tốt với quy mô kinh tế của chúng ta thì là còn khá là nhỏ khoảng 300 tỷ đô la Mỹ 300 tỷ đô la Mỹ trong đó uh, kinh tế nội địa của chúng ta chỉ khoảng là 150 tỷ đô đó mà còn lại là những cái doanh nghiệp uh, của Mỹ và châu Âu họ đầu tư vào Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc họ ta đầu tư vào đóng góp vào GDP và những cái ngành đấy thường là những cái ngành chiếm lao động và việc này thì bản thân chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều lắm